Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh tiếng bóng đá cũng như là kênh uh, tiếng số kèo nhé. Thì như anh em đã biết ấy, à, vào tối ngày hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai sẽ có các trận đấu rất là hấp dẫn được diễn ra từ các giải đấu hàng đầu châu này. Đó tại ngoại Anh thì sẽ có được uh, các trận đấu sớm như là của thằng Fulham với Leeds United được diễn ra vào lúc 18 giờ 30 tối ngày hôm nay này. Đó cùng lúc uh, 21 giờ cũng có rất nhiều trận đấu hay khác như là Benford với Aston Villa hay là chiếc Palace với Everton này, đó Leicester với Wolves cùng với Liverpool với Nottingham thì à, ngoài ra còn có các trận đấu khác cũng rất là hấp dẫn tại các giải đấu hàng đầu châu Âu nè anh em như là uh, La Liga, Serie A, Bundesliga cùng với uh, à, League One thì các ông lớn của các giải đấu này cũng đều ra xong vào ngày hôm nay đó cũng như là rạng sáng ngày mai thì anh em có thể uh, tham khảo tất cả hết các mã kèo này trên cái nhóm của Tiến nhé vì Tiến không có nhiều thời gian để lên đầy đủ hết các mã kèo trong các trận đấu này cho anh em ấy nên uh, Tiến chỉ chọn lọc ra một một trong uh, những cái trận đấu mà nó có thể là nó hay nó hấp dẫn và được anh em chờ đợi nhất đó để tiến đưa lên video cho anh em chủ yếu là tham khảo thôi thì cái video đầu tiên này tiến sẽ nhận định trước cho anh em một cái trận đấu sớm tại giải đấu ngoại hạng anh đó chính là trận đấu giữa cái thằng fulham với leeds united thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc 18 ờ, giờ 30 tối ngày hôm nay nhé anh em trận này thuộc vòng thứ 32 tại ngoại hạng anh này thì trước khi mà nhận định phân tích cũng như là đưa lên những cái mã kèo mà tiến chọn cho anh em tham khảo về cái cuộc đối đầu này ấy thì anh em hãy để lại cho tiến ờ, hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh tiến bóng đá cũng như là kênh uh, tiến số kèo nhé để cho tiến có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều video mới cho anh em có thể tham khảo các mã kèo một cách mà nó chuẩn hơn đó và sẽ à, tiến sẽ cố gắng nhận định một cách mà nó chuyên nghiệp hơn để cho anh em có thể đầu tư kiếm lãi từ à, cái việc mà xem cái kênh youtube của tiến đấy ok thì quay trở lại với cái trận đấu giữa cái thằng Fulham với Leeds United thì à, trước tiên anh em hãy cùng tiến đảo qua trước với cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trước nha đây anh em thì hiện tại nhìn vào cái màn hình này thì anh em có thể thấy được là đội chủ nhà Fulham đang chấp đội khách Leeds với mức chấp là 0.25 này đó và ở ngay trong hiệp 1 thì cũng có mã kèo đồng cho uh, giữa Fulham với Leeds nhưng uh, nhà cái đang đánh giá đội chủ nhà có cái uh, tỷ lệ chiến thắng cao hơn trong cái trận đấu này khi mà đưa ra cái mức ăn cược khá là thấp dành cho Fulham trước Leeds ở cái mã kèo đồng à, thì anh em có thấy là Fulham bỏ 1 ăn 0.75 nè cho mã kèo đồng ngay trong hiệp 1 nè đó nhưng mà nếu như mà anh em đặt niềm tin vào cái thằng lít thắng ở ngay trong hiệp 1 anh em có thể đầu tư cho tiến vào cái mã là lít uh, à, kèo đồng ở hiệp 1 với mức ăn rất là cao đó bỏ một ăn 1.17 này ngoài ra thì ở trận đấu này cũng sẽ có mã tài xỉu cả chặn là 2.5 cùng với mã tài xỉu ngay trong hiệp 1 là một hòa à, hiện tại thì cũng đã có được cái mã kèo à, phạt góc cũng như là mã kèo thẻ phạt nha anh em thì phạt góc ở trận đấu này Fulham cũng sẽ chấp lít với mức chấp là 0.5 về cái mã kèo phạt góc cả trận này đó và chấp 0.25 phải góc ngay trong hiệp 1 còn mã tài xỉu gốc của cái trận đấu này đó chính là 10 hòa cho cái mức cả trận nha anh em đó và 4.5 tài xỉu gốc cho cái mức ờ, ở ngay trong hiệp 1 còn về cái mức thẻ phạt ở trận này thì Leeds United sẽ chấp đội chủ nhà Fulham với mức chấp là 0.5 mà kèo thẻ phạt đó à, mã này là mã chấp cả trận nha anh em đó và 4.5 cũng chính là cái mã tài xỉu cả trận thẻ phạt của cái cuộc đối đầu này thì như những anh em nào chưa biết tiếng cũng muốn chia sẻ thêm ở đây tiếng tắt cái chữ ft là cho cái từ cả chặn nha anh em đó những mã kèo cả chặn ấy còn ht là ở ngay trong hiệp 1 thì uh, hiện tại tiến đã sàng lọc với những cái mã kèo có thể nói là nó chuẩn nhất của uh, nhà cái đưa ra để cho anh em có thể tham khảo trên cái màn hình này đấy Tiến thì không có tiện đưa lên những cái trang lên trên cái kênh YouTube nữa đó vì nó sẽ vi phạm cái chính sách của YouTube anh em đó nó sẽ khóa những cái video của Tiến nên Tiến sẽ sàng lọc với những cái mã kèo đơn giản như thế này cho anh em có thể tham khảo và đầu tư thôi còn nếu như mà những anh em nào mà muốn có một cái trang chơi uy tín hơn đó muốn có một gian chơi ờ, đầy đủ các mã kèo hơn nhiều mã kèo khác cho anh em lựa chọn thì anh em có thể ờ, liên hệ với Tiến Tiến sẽ hướng dẫn cũng như là chia sẻ cho anh em cái cách đặt cược này đó cái cách tạo tài khoản trên trang cũng như là hướng dẫn cho anh em cách nạp rút này đó, rồi đưa tất cả anh em vào nhóm luôn để anh em có thể nhận được những cái mã kèo chuẩn nhất mà Tiến thường đưa ra trước cái giờ bóng lăn đó vì sao mà Tiến kêu những cái mã kèo Tiến đưa ra là mã kèo chuẩn ấy vì trước cái giờ bóng lăn Tiến mới đưa được những cái đội ờ, mới mới có được những cái thông tin mà đội hình chính thức này biết được nó chơi sâu đồ gì cái lối chơi gì đó lúc đó thì tiến mới đưa ra những cái má kèo nó chuẩn hơn cho anh em có thể kiếm cơm gạo đúng không còn hiện tại đây chỉ là những má kèo mà tiến đưa lên trên youtube chủ yếu là cho anh em chúng ta có thể tham khảo thôi đó thì tiến cũng muốn nhắn mạnh thêm một điều nếu như mà anh em có muốn có một cái trang chơi uy tín đấy đó muốn chơi trên trang muốn tự cược không bị mất like mất phí như là chơi qua thầu qua cò thì bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online đó anh em hoặc là anh em phải có xài cái ví momo thì chỉ cần anh em có được một trong hai cái điều kiện đó thôi thì cứ liên hệ ngay với tiến đi tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản cũng như cách chơi trên trang nạp khúc thì nó cực nhanh luôn mà nó bảo mật nó uy tín luôn đấy thì những anh em nào ấy mà thật sự mà mà muốn có một trang chơi muốn cùng vào nhóm đầu tư với tiến muốn gỡ gạt muốn muốn muốn uh, vào bờ ấy kiểu như là anh em tin tưởng tiến thì hãy liên hệ với tiến nhé số zalo 0963 731 346 hoặc là anh em còn có thể liên hệ với tiến qua bốn cái đường link khác ở dưới phần mô tả trong cái video này đây thì mỗi cái video ấy tiếng đều để những cái đường link cá nhân của mình ở dưới phần mô tả ấy. anh em chỉ cần ấn vào phần mô tả là sẽ thấy được những cái đường link như là Facebook này Telegram fanpage cùng với TikTok đó thì hiện tại tiến cũng muốn chia sẻ thêm một việc nữa là cái telegram của tiến đang bị giả mạo khá là nhiều đó cho nên anh em hạn chế cái việc mà gõ cái tên nó kèo bóng cao tiến trên telegram đi nhé nếu mà muốn liên hệ qua telegram thì cứ ấn trực tiếp vào những cái đường link dưới phần mô tả ấy đó để cho anh em tránh cái việc mà những cái thành phần nó lừa đảo nó giả danh của tiếng để nó lừa lọc lừa tiền anh em ấy ok thì tiến chỉ muốn chia sẻ vậy thôi thật sự anh em cần có một trang chơi cũng như muốn vào nhóm thì cứ liên hệ trực tiếp cho tiến nếu như mà anh em tin tưởng còn nếu như mà những anh em nào mà mà sợ bị lừa ấy thì tốt nhất đừng có liên hệ làm gì tiến không có thời gian mà để giải thích với từng người đâu nhá đấy ok quay lại với tỷ lệ kèo hiện tại anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích cũng như nhận định về cái cuộc đối đầu này trước khi mà đưa ra những cái sự lựa chọn mà nó hợp lý nhất cho anh em có thể đầu tư nhé ok à, thì đây trước tiên anh em phải cùng tiến đảo qua trước về cái bảng xếp hạng của cái cặp đấu này nha anh em thì đầu tiên là đội chủ nhà Fulham thì nó đang đứng ở cái vị trí thứ 10 tại bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với 42 điểm sau 30 vòng đấu này 12 thắng 6 hòa và 12 thất bại ghi được 42 bàn thắng và đã thủng lưới 41 bàn còn về đội khách Leeds thì nó đang có được 30 uh, à, xin lỗi anh em nó đang có được 29 ờ, điểm sau 31 vòng đấu đó với 7 thắng 8 hòa và 16 thất bại ghi được 40 bàn thắng và để thủng lưới 60 bàn thì nhìn chung anh em có thể thấy được là cái phong độ ghi bàn của thằng Leeds United này nó cũng khá là tương đồng với cái thằng Fulham đó chứng, chứng tỏ một điều là cái hàng công của Leeds cũng không hề yếu nha anh em nhưng về cái hàng phòng ngự thì ờ, Fulham đang nhỉnh hơn Leeds rất là nhiều đó Leeds nó thủng lưới đến 60 bàn so với Fulham chỉ là 41 mà thôi và cái khoảng cách hiện tại của hai đội trên bảng xếp hạng cũng khá là xa nha anh em đó Fulham đã đang bỏ cái thằng Leeds này đến tổng cộng là 13 điểm cách biệt đó và ờ, uh, 6 bậc trên cái bảng xếp hạng nhìn chung thì Fulham hiện tại đang không còn cái mục tiêu nào để để uh, uh, cạnh tranh trong cái mùa giải này nữa anh em đó cái vị trí mà top 6 là cái mục tiêu duy nhất mà Fulham có thể cạnh tranh nhưng mà anh em nhìn kỹ hơn thì có thể thấy là cái thằng Liverpool cũng như Brighton thì đang uh, bám đuôi cái vị trí top 6 cũng như top 5 rất là gây gắt đúng không chưa nói về Benford cũng đang có phong độ cao nữa đấy cho nên Fulham gần như là sẽ cơ hội nó sẽ hẹp đi rất là nhiều để cạnh tranh một cái vị trí vào cái vé dự cúp châu Âu đó C2 hoặc là C3 như là top 5 hoặc top 6 đúng không anh em đó nhưng mà một cái vị trí hiện tại của Fulham trên bảng xếp hạng khá là an toàn vì nó đang bỏ xa cái nhóm nguy hiểm đến ờ, tổng cộng là 15 điểm cách biệt mà trong khi đó ngoại hạng Anh chỉ còn 8 vòng đấu thôi đó chắc chắn là Fulham nó sẽ giữ nguyên một cái vị trí ờ, ở giữa bảng xếp hạng hoặc có thể làm tốt hơn là nó có thể chen chân vào vị trí top 7 hoặc top 6 đó để có thể cạnh tranh một cái vé ít nhất là giữa cúp C3 châu Âu còn về đội khách Leeds thì nó lại đang ờ, rất là gần với cái nhóm gất hạng anh em hiện tại nó chỉ hơn cái đội uh, ở vị trí thứ 18 cái nhóm gất hạng gần nhất đó chính là cái thằng Nottingham Forest với hai điểm cách biệt mà thôi đó chỉ cần một vòng đấu thôi một một trận thắng thôi chắc chắn Leeds nó sẽ bị, bị uh, cái thằng uh, cũng có thể là Leicester này Nottingham hay là Everton đó một trong những cái thằng từ vị trí thứ 17 18 19 này sẽ đẩy ngược cái thằng Leeds xuống cái nhóm gớt hạng ở mùa giải năm nay đó thì từ cái vị trí thứ 10 uh, 12 đổ lại đó chiếc Tom Ballet 12 đến 20 thì tất cả đều có nguy cơ phải chia phải phải có một uh, giữ một cái vé gớt hạng ở mùa giải năm nay cho nên cái giải ngoại hạng Anh hiện tại đang vào cái mùa uh, vào cái giai đoạn phải nói là khá là hấp dẫn anh em đó cho nên xét về mẫu mặt thì chắc chắn anh em nhìn vào cái cái uh, à, bảng xếp hạng này cũng như về cái cuộc đối đầu đêm nay thì Leeds chắc chắn là một cái đội mà có quyết tâm nhiều hơn đúng không anh em vì nó muốn tránh xa đó tránh càng xa càng tốt cái nhóm gớt hạng này đó và kiếm những cái điểm số mà mà nó à, có thể đứng ở một cái vị trí an toàn hơn đó để tiếp tục giữ một cái vé ở lại ngoại hạng Anh mùa này à, và anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái phong độ cũng như lịch sử đối đầu của hai đội trước khi mà đưa ra những cái sự lựa chọn nó hợp lý nhất cho anh em có thể đầu tư nhé đây anh em, đầu tiên thì anh em nhìn vào có thể thấy được là đội chủ nhà, đội chủ nhà Fulham thì sau khi nó trải qua cái chuỗi trận khá là thất vọng anh em. Đó nó trải qua cái chuỗi là 5 trận thua liên tiếp. Thua 3-2 trước ờ, Brentford này, rồi 0-3 trước Arsenal này. Đó rồi thua 1-3 trước MU cũng như là trận thua 1-2 trước Bournemouth và mới đây nhất là trận thua 0-1 trước West Ham. Thì sau cái chuỗi 5 trận thua liên tiếp này thì nó đã có một chiến thắng cũng khá là đậm trước cái thằng Everton ngay trên sân khách. Đó cách đây cỡ uh, Ờ, một tuần nha anh em thì nó đã có một cái chiến thắng với tỷ số là 3-1 trước Everton thì sau cái chiến thắng này sau chiến thắng này chắc chắn là một phần nào đó cũng sẽ củng cố lại được cái tinh thần của toàn đội đúng không anh em khi mà trải qua 5 trận thua liên tiếp đó phải đối đầu với một cái đội bóng Everton Everton cũng đang rất là cần điểm ở trong cái mùa giải năm nay đó hiện tại anh em nhìn này Everton nó cũng đang chỉ có 27 điểm mà thôi nó bằng điểm với cái nhóm gất hạng gần nhất là Nottingham đó nhưng mà nó xếp trên do cái số bàn thua phải nhận ít hơn so với Nottingham đó thì nói chung xét về mọi mặt tuy Fulham có phong độ rất là tệ ở những trận đấu gần đây nhưng sau cái chiến thắng 3-1 này trước Everton chắc chắn cũng sẽ là một cái uh, niềm hy vọng cũng như là là có thêm niềm tin cho cái uh, đội bóng này sẽ có những cái kết quả tốt hơn vào các trận đấu tiếp theo cũng như vào trận đấu đêm nay với Leeds. Còn về đội khách Leeds thì đang có một cái phong độ cũng uh, uh, không được ổn cho lắm nha anh em. Khi mà nó có được tổng cộng là 3 thắng, 1 hòa và 6 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Đấy thì nhìn chung thì Leeds cũng đã làm tương đối là tốt anh em đó ở sau 6 trận thi đấu gần nhất tại ngoại Anh thì nó cũng đã mang về cho mình là 7 điểm đúng không hai thắng một hòa và ba thất bại một con số cũng khá là tốt đó vì Leeds nó đang hiện tại nó rất là quyết tâm nó rất là quyết tâm để giữ một cái vé trụ lại cái giải đấu ngoại Anh mùa này nhưng mà anh em nhìn chung thì có thể thấy này hai cái trận thi đấu gần nhất của thằng Leeds thua cực kỳ đậm trước các đối thủ luôn em trận thua 1 năm đó ngay trên sân nhà trước chiếc Palace và mới đây nhất lại thêm là một cái thất bại với tỷ số 1-6 tỷ số rất là đậm trước Liverpool thì sau hai cái trận thua này chắc chắn là cái tinh thần của thằng Leeds nó sẽ bị suy giảm rất là nhiều đúng không anh em đó hai cái trận thua cực kỳ đậm như là một set tennis của Leeds trước ờ, Liverpool cùng với Crystal Palace luôn và anh em hãy cùng tiến xem thêm về phong độ sân nhà cũng như sân khách để có thể đưa ra những sự lựa chọn nó ok nhất nha anh em đây thì đầu tiên đó chính là đội chủ nhà Fulham thì nó đang trải qua cái chuỗi trận là một hòa một thắng và hai thất bại ở bốn trận được thi đấu trên sân nhà gần nhất còn về đội khách Leeds thì nó đang trải qua cái chuỗi là năm trận thi đấu gần nhất ờ, năm à, cái chuyến làm khách gần nhất anh em chỉ có được một chiến thắng 4-2 trước Wolves còn lại là bốn trận thua đó bốn trận thua trước Everton, Fulham, Chelsea cùng với Arsenal thì à, anh em hãy cùng tiến xem qua thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội nhé đây anh em trong lịch sử thì có một phần nào đó có thể an ngủ cho thằng Leeds ở cái cuộc đó đầu đêm nay đó trong lịch sử thì cả hai đều mỗi đội đều có được ờ, hai uh, chiến thắng anh em đó Fulham thì có được uh, uh, trận thắng 2-0 cùng với 3-2 trước Leeds ở uh, cúp FA mùa giải này cũng như ở cái trận lượt đi ngoại hạng Anh mùa này còn Leeds cũng có được hai cái trận thắng đó một là một cái trận thắng 2-1 trước ờ, Fulham ở cái giải ngoại hạng Anh mùa trước này đó và mới đây nhất là một cái trận thắng ờ, trên chấm penalty đó và đã loại trực tiếp cái thằng Fulham này rời khỏi cái giải đấu cúp liên đoàn Anh ở ở mùa giải vừa rồi đó thì nói chung nhìn chung thì thì cái lịch sử đối đầu của hai đội bóng này cũng khá là tương đồng nhau cho nên trận đấu này cũng uh, ờ, uh, tiếng dự đó là cũng sẽ chắc chắn sẽ rất là hấp dẫn này và Leeds cũng sẽ có cơ hội để uh, uh, kiếm được cái điểm số quan trọng trong cuộc đối đầu này để đặt mục tiêu trụ hạng mùa giải năm nay đúng không anh em thì anh em hãy xem thêm một ít thông số khác như là về thẻ phạt này hay là về phạt góc và cái số bàn thắng của hai đội có được đó để đưa ra những cái sự đầu tư nó ok hơn nha anh em thì anh em nhìn vào màn hình có thấy là 5 trên 6 trận đối đầu gần đây của hai đội thì à, cả Fulham và Leeds đều có dưới 10.5 phạt góc đó cũng như 5 trên 5 trận gặp nhau gần nhất cả hai đội cũng có dưới 4.5 thẻ mà thôi thì xét về cái mức kèo thẻ phạt cũng như về kèo phạt góc thì cái tỷ lệ mà về xỉu khi mà hai đội này đối đầu nó nó xảy ra cực kỳ cao luôn nha anh em còn về cái mức bàn thắng thì 5 trên 7 trận đụng độ nhau gần nhất thì cả hai đội đều có từ 3 bàn thắng trở lên. Đó với những cái thông số này cũng như những gì mà Tiến đã phân tích và à, cái cái cái số điểm mà thằng Leeds cần nói chung là nó rất là cần có thời điểm hiện tại trong cái cuộc đối đầu với Fulham. À, so với cái tỷ lệ kèo những cái đã đưa ra thì Tiến sẽ có các lựa chọn cho anh em có thể đầu tư như sau. Nếu như mà anh em hợp ý trùng máu với Tiến thì anh em có thể vào nhé đầu tiên là anh em đầu tư cho tiến vào cái thằng list này đó đổi cách list được chấp 0.25 cùng với đó là anh em có thể vào thêm cho tiếng là cái mã kèo tài ở trận đấu này đó tài 2.5 à, tài 2.5 cùng với list à, được chấp 0.25 à, cả trận thì à, tiến chỉ cho anh em hai cái mã kèo thôi đầu tiên đó chính là mã kèo à, à list được chấp 0.25 à, cả trận cùng với mã tài 2.5 cả trận đó thay vào đó nếu như mà anh em có một cái trang để chơi anh em có một cái trang để chơi thì anh em có thể đầu tư thêm cho tiến vào những cái mã kèo thẻ cũng như mã kèo gốc thì trận đấu này riêng về mã kẹo gốc tiến thấy khá là cao đó tuy là hai đội gần đây gặp nhau xảy ra khá ít là những quả phạt góc đúng không anh em nhưng mà uh, những cái thành tích gần đây của hai đội ấy, đặc biệt là hàng lead này đang rất là cần điểm đó nên chắc chắn nó sẽ thi đấu rất quyết tâm ở trận đấu này nó sẽ không có bị nhún nhường trước cái thằng Fulham cho nên cái kèo gốc rất là khó đoán thay vào đó anh em có thể đầu tư thêm cho tiến vào các mức kèo là tài thẻ phạt ở trận đấu này cho dù là hai đội thi đấu với nhau xảy ra rất là ít thẻ phạt ở 5 trên 6 vòng đấu gần đây nhưng mà chắc chắn trận đấu này sẽ thi đấu rất là nảy lửa đúng không em đặc biệt là thằng Leeds nó đang cực kỳ cần điểm cái cuộc đối đầu đêm nay luôn đó cho nên chắc chắn là trận đấu này sẽ xảy ra rất là nhiều pha va chạm của giữa hai đội đó thì nói chung đây là những mã kèo mà tiến đưa ra có thể uh, anh em có thể xem là tham khảo thôi còn những anh em nào mà mà tin tưởng trùng máu đó, đó thì cứ vào luôn trực tiếp nha còn muốn mà lấy những mã kèo chuẩn hơn thì cứ liên hệ với tiến tiến sẽ đưa anh em vào nhóm cũng như là sẽ hướng dẫn cho anh em đăng ký một cái trang chơi uy tín này và tiến sẽ đưa những má kèo nó chuẩn hơn trước cái giờ bóng lăn tầm 1 tiếng đến 2 tiếng ấy lúc đó tiến nắm bắt được cái lối chơi của hai đội biết được cái sơ đồ này biết được cái đội hình thì lúc đó những má kèo tiến đưa ra nó sẽ có cái tỷ lệ thắng nó cao hơn đó ok thì tiến muốn nhắc lại một lần nữa anh em nào đang thua tha sau bờ muốn vào nhóm muốn đầu tư hiệu quả kiếm cơm gạo với tiến hoặc là uh, có kinh nghiệm về banh bóng nhưng chưa tìm được một cái trang chơi uy tín ấy đó muốn chơi chỉnh trang thì bắt buộc anh em phải có hai cái điều kiện mới có thể chơi được nhé thứ nhất là anh em phải có được một cái uh, uh, số tài khoản ngân hàng đó có xài cái internet banking là ví ờ, ờ, là, là là cái chuyển khoản chuyển khoản online anh em hoặc là anh em phải có xài ví Momo chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi thì cứ liên hệ ngay cho Tiến đi Tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách chơi chính trang cách đăng ký tài khoản cũng như là cách uh, uh, đặt kèo nè đó nạp rút của cũng như là đưa tất cả anh em vào nhóm luôn Ok thì để liên hệ với Tiến như Tiến đã nói đầu video rồi số Zalo 0963 731 346 đó liên hệ trực tiếp qua zalo hoặc là bốn cái đường link ở bốn cái nền tảng khác nhau dưới phần mô tả trong video ấy ok thì tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nhé nếu như mà anh em thấy nhận định tiếng hay mà yêu quý tiếng ấy thì để lại cho tiến một cái like ở trong cái video này cũng như là ấn nút đăng ký theo dõi kênh uh, ờ, tiếng bóng đá cũng như là kênh tiếng sâu kèo luôn nhé anh em và tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng các mã kèo mà anh em đã đầu tư nhé đó và chúc anh em và gia đình anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nè